rồi hello anh em nhá. đó là phát tài xin ờ, gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể anh em năm 2021 này anh em nhá. thì lâu rồi lộc không có làm về bầu cua thì hôm nay sẵn tiện thì mình ờ, làm clip mình sẽ làm luôn về cái mẫu ờ, bầu cua báo rung sáu mặt này anh em nhá. thì cái nguyên lý chơi của bầu cua báo rung sáu mặt này thì đôi khi thì nhiều anh em chơi rồi á thì vẫn hiểu được nguyên lý đúng không còn video này mình xin chia sẻ tới cho anh em những anh em nào mà chưa biết về cái sản phẩm bầu cua báo rung sáu mặt là như thế nào thì hãy xem hết video clip này đó, để có thể biết được thêm về sản phẩm này anh em nhé thì nguyên lý hoạt động của nó là các anh em chỉ cần cho mình một bộ chip ha thì chip này á, thì mình đã làm sẵn anh em nhé bất kể anh em nào mua thì theo yêu cầu á, mình sẽ làm sẵn vào trong hộp tất cả các loại hộp giấy hộp xốp đó thật mút anh em đó, bao nhiêu phân đều làm được cho anh em luôn đó. thì anh em nào cần mẫu nào cứ lô mình hoặc kết bạn zalo qua số điện thoại nha 0981 521 779 nha hoặc 0966 521 779 nha đó phải gửi mẫu cho mình mình sẽ làm mình gửi về cho những anh em nào ở xa còn em nào khu vực ở Sài Gòn ấy thì gần mình thì cứ chạy lên trực tiếp mình đó mình sẽ làm à, vào trong hộp cho anh em hôm nay mình đã làm vào trong mẫu hộp rồi anh em đó mình làm sẵn rồi nói chung là mình làm video thì nó có thời hạn anh em anh em hiểu không để anh em khỏi phải chờ lâu cho nên mình đã làm sẵn rồi cho anh em làm sẵn cái chip này vào trong đây rồi thì nguyên lý mấy hoạt động của nó thì anh em chỉ cần bỏ cho mình hai cục pin này thôi ha đó đó các em không chơi anh em tắt đi bật lên nó sẽ rung cho anh em một nhịp và báo đèn đỏ ha đây là cái bộ phận chip báo rung sau mặt mình sẽ để thẳng đây thì nguyên lý của nó là con cá nó sẽ không rung ha thì anh em không chơi có thể là để về con cá này lên thì anh em để cả tháng hai tháng đêm mà chơi vẫn được đó còn anh em chơi á thì bao cho anh em chơi cả tháng vô tư luôn cá không rung đúng không anh thì con gà nó sẽ là một ngắn một dài đó anh em thấy rung một ngắn một dài không đó nguyên lý của nó thì mặt đối diện nó sẽ là rung khác nhau ví dụ như cá không rung thì gà nó sẽ một ngắn một dài rồi mình sẽ lên con bầu này ha đó. một hai bầu nó sẽ là hai dài đúng không bầu hai dài thì con cua nó sẽ là một dài ha đó là các em rất chi là dễ nhớ đúng không đó các em chỉ cần nhìn qua là biết nay nay hai ngắn thì con tôm nó sẽ quay lại là một ngắn đó chỉ cần test sơ qua là các anh em có thể nhớ được cái công thức rồi và mỗi anh em sẽ có một cái công thức khác nhau đúng không anh em đó máy nào nó đi chung theo máy đó anh em nha nó không có ờ, chung chạ vào cái máy nào hết đó công thức thì nó sẽ khác nhau như thế này để anh em có thể chơi Đấy, thì bây giờ mình sẽ test vài cây để anh em xem độ hiệu quả của bầu cua báo rung sáu mặt này ha một cái biệp này nói chung ra nhiều anh em hỏi mình rất nhiều hỏi là có chơi qua được cái thâu nhôm này không thì mình xin khẳng định với anh em là chơi qua 100% anh em nhé thâu nhôm này là cực kỳ là dày luôn nè mình lấy loại dày để thử với anh em nè ở chip này là nó xuyên qua được cái thâu nhôm này ở, tại vì nó chip nó nhiều loại chip anh em nhé ở chip xịn nó khác giá tiền nói chung là nó đắt hơn nhưng mà chất lượng của nó cực kỳ là ok cho anh em luôn nha cho nên anh em bỏ đồng tiền ra mua phải lựa chọn ha, những sản phẩm nào mà nói chung là nó, nó cao một tí nhưng mà nó chất lượng ổn định uy tín cho anh em chứ đừng có ham rẻ mà về anh em chơi không được cũng như không đúng không đó chip này phải bắt xa cho anh em một hai mét ha vô tư luôn đó anh em bọc trong người ha, nó vẫn có thể rung cho anh em vô tư luôn còn nhiều cái chip nó chỉ là xuyên qua được cái thau nhựa thôi anh em nha đó, thau nhựa thùng nhựa thùng giấy đồ nó chỉ xuyên qua thôi chứ không xuyên qua được không rồi thì mình sẽ test vài cây cho anh em xem nha giờ mình bỏ bất kỳ ba hột nào vào đi ha ừ. mình lắc để anh em xem nữa đoán được ờ, chính xác tới đâu nó là một ngắn một dài đó anh em một ngắn một dài thì hồi nãy mình cũng nói sơ qua công thức là một ngắn một dài thì cái cây này các anh em có thể quấn xương xương cho mình con gà ha xương xương quấn cho mình con về con gà đi đúng không anh em cá bầu gà nó có một con gà chuẩn xác nói chung là chip này thì mình làm thì bao đi đều anh em nhé nó là một dài anh em nhé một dài thì tất nhiên nó sẽ là công thức nó sẽ là về con cua đúng không một dài công thức của nó sẽ là về con cua ha cua nai tôm chuẩn anh em tuyệt đối 100 trăm luôn anh em nhé không sai cái nào đã chơi chip là phải chuẩn rồi nó là một ngắn đúng không một ngắn nó sẽ là về con tôm đó, một ngắn là anh em quýnh cho mình con tôm nha một ngắn quýnh tôm đi hai tôm một cua đúng không tuyệt đối luôn không bao giờ mà xảy cái nào anh em nhé đặc biệt riêng đã chơi chip có tan là phải chuẩn đó cái này hai dài các anh em thấy không hột rất cực kỳ là đi đều chứ không phải là nó chế một mặt thôi anh em nhé đấy hột cực kỳ là đều nãy giờ mình lắc vài cây là đều mặt hết không bao giờ nó chết một mặt đó. thì lâu lâu thì nó mới dính là một mặt đó thì vẫn phải chấp nhận thôi anh em nhé chứ không phải là nó dính riết một mặt là không được đó tại vì mình canh hột cực kỳ chuẩn cho anh em luôn nó hai dài thì tất nhiên cái chén này tất nhiên nó sẽ là về nai ha hai dài nó sẽ là về nai đó nai cua bầu đúng không tuyệt đối không chuẩn luôn đúng không hai gói một chọ rồi không rung không rung thì cái chén này là trăm phần trăm là về cá rồi đúng không anh em đó nguyên lý của nó nếu mà không rung thì trăm phần trăm nó sẽ là về cá đó. nó sẽ là về cá mình dở thử coi cái chính xác không nha hai cua một cá hai gối một chỏ tuyệt đối luôn anh em hồi nãy giờ mình thử là cho anh em bao nhiêu cây đều ra khác mặt nhau chứ không bao giờ là chết một mặt đúng không nè đó thì mình làm một cây hai cây nữa thôi anh em nhé chuẩn thì nói chung là tuyệt đối rồi rồi như cái này thì không rung đúng không anh em nó vẫn là còn cá thì lâu lâu nó bị một cây đúng không cá cua bầu rồi hai dài hai dài thì con nai anh em nhé đó thì cái mình dở cái này sẽ kết thúc cái video này tại đây thì anh em xem ha hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lọc tài đồng thời anh em nào mà cần muốn tư vấn tất cả các loại đồ chơi ha không phải riêng bầu cua này nó còn nhiều loại anh em tài xỉu này bài lá này đó. hoặc là những cái dòng máy đánh bài xì dách xì tố xì tẩy năm 2021 này mình chuyên cung cấp ha thâu mua lại tất cả các loại đồ chơi về máy móc điện thoại hỏi anh em nào có thì cứ cần alo cho mình mình sẽ lên trực tiếp mình sẽ xem hàng trực tiếp hoặc là gọi zalo cho mình mình xem trực tiếp báo giá và mình chỉ việc chốt làm ăn thôi anh em nhé đó thì mình dỡ cái cây này cuối cùng cho anh em nha xem thử nó chính xác không đúng không anh em con cá không rung đó, hai bầu một cá nói chung là chơi chip này có tan thì anh em tuyệt đối một trăm phần ngàn luôn không bao giờ xảy luôn xảy tới đâu mình chịu tới đó cho anh em luôn nha đó các anh em yên tâm về cái hàng chất lượng của bên lộc quốc tài nhé đấy thì mình xin chúc anh em năm 2021 này chiến thắng về cái bộ môn chơi bầu cua bầu cua bịp báo rung sa mặt mới nhất hiện nay luôn anh em nhé chào anh em